lên anh có con gì đâu anh đợi ủa chuỗi con gì cho con ông ơi ông anh ra không con bắt đầu quấy ra đi con Đây, cả nhà chiều chủ nhật ngày 16 tháng 1 2022 chuẩn bị đi ăn ăn gì tụi mình bún đậu móng tôm mạc văn khoa lần hai đây ủa tại sao mà đeo khẩu trang hết ráo vậy đeo khẩu trang xanh đi trang cũ anh để mẹ Yên làm gì mà Yên? cầm giùm ba coi cầm giùm ba điện thoại mẹ coi có vô khởi động xe coi có cái video kia hả ăn cướp nó giật cái vỏ của cái cô kia té đập đầu xỉu tại chỗ luôn hồi cho coi đi ở bình tân mình luôn cái gì ừ. thôi cho coi video đó cầm quay giùm ba cái coi Trời ơi Ba cái điện thoại Trời ơi ừ. Nghe vô Đây <laughs> Mang ít cái gạch kìa Con cứ cho coi tôi đi ra lấy máy Ủa ba còn khóa cửa nữa mà Sao mà tối thui tối thui vậy? cảnh báo là tài xế không có ngồi trong xe chứ gì mẹ cầm giùm mẹ quay mấy cái bạn trẻ sau lưng mẹ Gì thôi vậy? Thấy gì đây? Thấy gì đây mẹ? Có đèn lên rồi Thấy mờ Tơ mì Ok đúng là Africa luôn chị ba Ba mới ra kìa Tối giờ không thấy, thấy ai chưa oh cái Jessie đeo khẩu trang có thua luôn hả đừng Bà Đen thu cũng thấy <laughs> Quay gì nó quay Vui mà Quay vui mà Có gì đâu không vui Ủa hình như máy nó tắt luôn rồi Lâu quá hả, tài xế đi xuống lâu quá Bạn ra tèo Chuẩn bị đi đâu hả? Kìa chó kìa Ủa? Ai đây? Hai con đúng không? ông chó này của ông bên đó đó Của cam đồ đường Đó cam đó nó nó có tám con Nhiều lắm Đẻ Chứ ngủ ơi Nó chưa ba Hai con hay thế nào? được chưa ba? Con Ý, quên sắp bè Trời giống vậy Mạc Văn Khoa chứ không phải Mạc Đăng Khoa nhé Bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa Ở đường Tên Lửa Gần nhà Đây sắp mở gì mà thấy sao sạc nào mua cho lậu quay đi thấy cái nào đẹp cứ quay thấy nhỏ nào đẹp cứ quay giùm anh <laughs> trời ơi nó chạy kìa không câu không quay thằng ông cô hồn nó chạy nó biết chỗ này đó em ở trên facebook có đưa lên nào, luôn mì gà hả? bì gà sắc kén đó đó à. thì facebook quảng cáo cà phê này là catinat người ta đưa hết quay catinat kìa mày duyên dạ, catinat mình đi Phơi sao không chị nào phơi sao tuần sau Jessie và Jennifer sẽ đi Catinat này đây ừ, ba mẹ rủ mà không chịu đi là đi với bạn với chị đó trên đường số 7 với lại là tên lửa ngay góc tôi dám buổi chiều đây đây là đường đang đến bạc văn khoa chưa xíu nữa gần cuối đường tên lửa ủa phân ngày mai thi uh, mấy mà, mà tới thứ mấy nữa còn mới xong thứ tư hôm nào mà xong uh, ờ, ờ. báo ba bay đầu tiên làm cái hàm răng rồi qua rồi quần lại chứ nó sàn xe hôm rồi ờ, cả nhà xuống đi rồi ba kiếm, ba kiếm chỗ ba đậu xe xuống đi xuống đi và mẹ quay luôn mẹ dừng ờ, quay cầm thì ba sẽ quay xa hôm nay quá đông luôn các bạn ơi ngồi ngồi ngồi về đâu có đủ người mâm cái người cái mẹt tôi xếp thêm bàn lên nãy chị nói xếp thêm bàn lên châu ba thấy rất là trẻ châu <laughs> xì ba đang quay nó xì ba đang ba đang quay mặt khóc tôm mì đâu rồi yeah đã thấy mẹ viên luôn rồi nha có đồ ăn rồi kìa các bạn sao các bạn không ăn chưa có nước ăn chưa có nước chấm chưa có nước chấm có mì quán ta có nước lục nước quê ngập không mà tao mày <laughs> ngồi kỳ tao mày hả đây là một phần hôm nay vô quất năm phần năm phần nha các bạn nước chấm tạo ra OK, một chén Jesse một chén Nè, cho miếng đường Làm cái tôm mày trước đi Không có rồi à. Ủa sao tại sao? Ủa sao mà phơ chụp hình ba dạ? Chụp hình con rồi. Ủa tại sao? Tại sao mà phơ lại chụp hình ba dạ? Có chụp hình mà. quay sẽ nó chụp hình nữa. Hai con Không có cùng lúc. Chỗ này không có chỗ để ờ, đặt máy quay phim gì hết trơn. chợ ờ, ta có ờ, bảo vệ mà mày viên xa đâu rồi tao mì quậy lên con quậy quậy nước chấm lên em quậy chấm ờ. ủa hai bạn này làm gì không làm nước chấm cho chiếc xe. rồi xong cháp thôi cháp cái công ty mà mẹ mẹ không làm mì ơi ba đang quay tâm mì đó nha vô nhiều hơn Chi ơi Điệu quá Chi ơi <laughs> Sau 15 phút chiến đấu Ba Mẫn đã dọn sạch dĩa Chỉ còn rau Rau của các dĩa Hả? Thôi no quá rồi Mấy bạn này toàn đang chiến đấu Nó ba nè Trời ơi mày em còn ngon hơn ngày trước vậy Con nữa là một cái ngon Đưa miệng khác vô Còn anh lính tâm mì chiến đấu hơi chậm Anh lính tâm mì chiến đấu với cái dĩa hơi chậm nha anh lính Ai? Đợi anh lính tụi mì chiến đấu từ từ đi chia chia hai chia hai chiến đấu cũng dữ dằn ha chị ba chiến đấu cũng dữ dằn ha chị ba ha mỗi người ăn một phần mỗi người ăn một phần này nó nhiều hơn là bữa là con ăn à, hai hai người chung cái phần lớn tại vì chung cái phần lớn á ba nghĩ là cái cái này nè nó ít hơn nè rau ít hơn cái rồi mỗi người ăn riêng một phần nhỏ vậy mà nó nhiều hơn no luôn no cành thông hỏi hai đứa về gì em thêm gì hai đứa em thêm gì hai đứa ba mẹ bao à à giờ mình đi ăn món gì nữa đi không no cành không no chèn bán hồng bạn này ăn nè đây kêu thêm uh, đem gì này đem gì con nem rán kêu hai phần này kia bạn là lòi bán hầm rồi đó các ờ, bạn này ăn cành thông lòi bán hầm nó cành thông nhưng mà bạn Tommy vẫn còn đang chiến đấu thêm không có đâu bạn tâm mì chiến đấu giỏi lắm nhát lên anh có con gì đâu nội ủa chuỗi con gì cái con ong quay ong anh ra không một dạ. phát đầu lấy ra dạ, đi con dạ. mẹ con mẹ con xong mà ông rồi nó phái buồn nó phái buồn lên đầu mẹ con mẹ làm nữa à hoa hậu mẹ con là, là chắc là một lời ha tôi biết vậy biết đã làm gặp vô cái là một liền chị mất chị rồi xào không xào không có gì hết vui á tự nhiên video có khoảnh khắc có con đu lên mẹ vui quay quay con ông luôn ba giấy cho con con ông bu ờ. lên đầu Jennifer chơi <laughs> bây lần ở đây có đã sợ không đụng mà có gì đó đụng lên Đó Chị hai nhầy lắm, chị hai nó nhầy lắm Thôi ăn đi, không có giỡn hả không có giỡn Rồi Đây con nè, đây con đây nè Ủa còn ăn kẹo không các con? Sạch bách rồi nha các bạn Có con mùi nó nè